đưa đi đây là ổi ờ, mùa sớm này thì mình ờ, ăn hết cái lứa ổi này thì bắt đầu mình tỉa tỉa hết cái cành nó không có quả đi thì mình để tỉa cành độ khoảng hai ba hai ba phân ý. thì để tới đây nó lẩy mầm nếu mà nó lẩy mầm mà không có trái được ý, không có lụ được thì bắt đầu mình lại tỉa tiếp vào thêm độ một hai phân nữa ừ. nhưng mà khi tỉa đây thì mình sẽ tỉa đến chỗ nào ví dụ như cái cành đang có quả cành này. đang có quả thì mình tiến đến đây mình tỉa đến, đây đến đây tức là từ thân ra đến từ đây thân ra đến đây đến đây đấy, đấy. sau đó mình mới lại uh... xong rồi bắt đầu nó mình lại bón phân à, bón, bón phân, phân vào bón như thế nào bón uh, ờ, NPK cộng với cả phân silic tức là NPK thì sẽ bón bao nhiêu NPK độ hai nặng loại nào silic NPK của Lâm Thao của Lâm Thao hả? Vâng, cộng với silic ba lạng nữa tổng là bằng nửa cân một gốc được cất trên được không tin đấy mình cứ rắc quanh tán luôn à, vâng, bón chung quanh tán rắc đều ra không nên ụ vào thì nó lại sẽ hay bị chết dạ. xong đến giai đoạn nào thì mình sẽ bón thêm nhỉ đến giai đoạn độ khoảng mình ờ, nó cho ra hoa ấy ra ra lụ ra hoa thì độ khoảng ờ, giai đoạn độ khoảng quả bắt đầu kết trái thì mình lại bón để cho nó chống được quả khi mà nó ra lụ ra hoa như thế này ra lụ ra hoa trong nó, nó kết trái như thế này như ừ. này xong bắt đầu nó ừ. kết trái nó kết trái kết thì trái, trái nó bé bé to hơn thế này một tí à. to hơn thế này một tí bắt đầu mình ờ, bón vào để to hơn thế thì bằng cái đầu đầu đũa đầu, đầu đũa đấy Đúng. bằng cái đầu đũa bằng đầu đũa thì đấy. mình bón để cho chống rụng hoặc là nó sẽ bằng như thế kia đấy nó bằng như là cái canh với đấy. với canh canh hoặc canh, canh, canh như thế kia với với canh này đấy với canh ấy xuống đấy đấy đấy thế hoặc Bé như thế kia thì mình ờ, bón Đây. cái lân vào để cho chống hoặc là nó bằng cái này đấy đúng không bằng cái quả bé này rồi rồi thì thì bạn sẽ bón như thế này thì mình lại bón độ khoảng hai lạng một gốc thôi cộng với kali đỏ hai lạng cái ờ, túi sunit ờ, 5 cân phải không đấy hai lạng cái túi với lại kali đỏ thì bón bao nhiêu cộng với kali đỏ được một lạng một gốc thôi là một lạng một gốc để mình chống đỡ thực quả này vào trong này nó rất là sai các bạn sai thế chỉ có mỗi nhà vâng. em có ổi như này là nhiều ai có bằng thế vâng. ngọt đây chỗ này này bạn nâng ngộ cái cái canh mình chín đây đây đó cái ổi lấy chất lượng nó thế nào ngọt cho mình ăn ngọt mình nhiều nước à. cái độ giòn của nó ra sao giòn quả hơn ừ. bạn uh, ngắt Vâng. Tí nữa bạn ngắt dùng một quả ổi bổ cho các bạn xem xem cái chất lượng ổi của mình thế nào nhé. Rồi. Đấy, ừ. Hoặc mình ờ, có thể ra một cây khác được. Tôi ngắt luôn quả đấy đi. Ngắt luôn quả này cho ngon. Ừ. Đây ra đây, mời bạn ra ngoài này. Ở đây diện tích là mình có bao nhiêu? 412 mét vuông. 412 mét vuông. từ từ để nhận xét các bạn à, đây là ổi này là ổi găng ổi bốn mùa ổi bốn mùa găng cũng ổi găng ổi găng của, của hợp tác xã Đông Dư ừ. Gia, Gia Lâm, Gia Lâm Hà Nội, Hà Nội. Ừ. và cái ổi găng này đây cái quả nó rất là sáng mã như này Đấy. Vâng. sáng mã và quả to đúng không Đấy. quả to Đấy. bạn có thể nát thêm vài quả nữa cũng được quả to và khi cắt ra thì cùi dày dày mà ít hạt ít hạt ừ. như là trắng như là ăn là cái giòn như là cau ấy nhỉ vâng. trắng như cau nhé vâng. mà ăn rất giòn ngọt ăn giòn đây đây các bạn này đấy đây đây mình cái ít hạt mà ăn nó giòn mà ngọt. ăn nó rất là giòn ngọt đây các bạn này đấy ừ. mà cái cái vỏ này nó đẹp nó dày cùi nó, nó trắng. Này. nó trắng quả này ừ. đấy mã nó rất là sáng mã đúng không vâng. đấy và sau đây thì tôi mời bạn ăn chúng ta thử để cho khách hàng cảm nhận nhé mời các bạn nhé ừ. ngon đó nó ừ. ngọt lắm các bạn ngọt đậm ngọt đậm các bạn ạ ừ. đó rất là ngọt đậm sau đây ta nhận xét về cái um, tỷ lệ thứ nhất là hoa và thứ hai là quả lon ừ. đây thưa bà Trần Thị Lan cái ờ, hoa này thì bà đánh giá thế nào cái hoa mà dùng cái phân bón Civic Tân ờ, Bắc Bắc Giang thì cái hoa của nó thế nào hoa nó to to to lụ này to này và ừ, rất chi là đẹp hoa đẹp Đấy, vàng hoa sáng hoa sáng hoa sáng hoa hơn các loại mình bón loại lân khác đây hoa này vâng mà nó rất đẹp nó sáng hơn đấy ừ. và tỷ lệ đậu quả đây thì mà nó tỷ lệ đậu quả rất cao ít dụng ít dụng quả ít dụng quả lon vâng. đấy. đây này đấy. tỷ lệ như này thì ở đây chắc mình không có thời gian tỉa ừ. ừ. đây đấy đây trong khi mà những cái quả mình vừa hái xong thì chuẩn bị được thu thì, lại có những cái lứa mà nó lại có lứa bắt đầu là quả bằng ngón chân cái rồi vâng. thế Đúng. rồi lại đến những cái lứa này lứa này xong lại hoa lụ lại ừ lại này. lại hoa đây các bạn này đấy đây nó rất sai như này đây lụ sai lắm ừ. hoa sai như này nhưng mà nó kế tiếp thì nó lại có lớp những lớp lụ như thế này lớp hoa lớp, nụ, nụ đây nụ đây nụ đây nụ đây nụ đây nụ đây và hoa đây hoa đây đây đây nó rất sai như này nó nhiều rất nhiều tầng lớp bón cái lân đi nó nhiều tầng lớp ấy và nó cứ ra quanh năm không? có nó thực cái đống này của em thì không lúc nào hết quả lúc nào được thu nhiều ít lúc nào có à. đấy không lúc nào hết này, cho lúc nào có hết đấy hết đợt lợi đến đợt kia này, này hết lụ nha xong đến hoa ừ. xong đến đến quả này quả này đấy nhiều tầng lớp lắm nhiều tầng lớp chỉ có là Tí nữa bà sẽ cho chúng tôi đối chứng một cái nhé. Vâng. Đấy. để được cái ờ, ổi được có nhiều giai đoạn quả như này thì ờ, bón loại phân kia là thứ nhất là có loại đầu tiên là chín này loại thứ hai là loại thứ nhất là quả chín này quả chín này quả chín như thế này các bạn này đây, đây. như thế này đây đây, như quả này đây đấy loại thứ hai là như thế này như vâng loại thứ hai là như hai như thế loại thứ ba là đây loại thứ ba đây đây là loại thứ ba các bạn nhé đây đây đây đây, đây là loại thứ ba đây. đây đấy thứ ba đây ừ. và loại thứ tư đây đây đây đây là loại thứ tư đây đây là loại thứ tư như thế này đây đây thứ tư đây đây đấy và loại thứ năm là loại lụ lụ đây lụ đây không để chị đây đây các bạn này lụ đây nhá lụ thứ năm đây và lụ đây nữa đây lụ đây nhá đấy lụ đấy và lụ thứ sáu nữa một loại nữa là cái hoa nó đang nở bạn ngắt một quả bồ cho các bạn xem vâng. thế dao đây không chứ là ta nhận xét về cái mã của nó để đúng không đây mày quay gần đấy đây như các bạn này mã Kitty này này đây cái mã ổi này răng nhưng mà rất là đẹp như này đấy sau đây tôi ngắt cái quả ổi này nhé đây đây mã ổi sáng trắng các bạn này sáng trắng dáng bạn nhận xét cái dáng này thế nào tròn đấm tròn cân chuẩn tròn đấm tròn cân chuẩn các bạn này sau đây đề nghị bạn Loan tức là ở trên cây này nó có 6 thế hệ các bạn ạ đây, vị ngon đây. đây các bạn này tuyệt vời chưa dày cùi nhé đấy dày cùi rất là ngon giòn ngọt đấy ổi này ăn nó rất là tuyệt vời em mời bạn bạn ăn thử đi vâng. em mời các bạn nhé để tôi ăn thử để các bạn cảm nhận xem độ giòn như nào nhé đây à. Ôi ngọt đấy nhỉ Ngọt lắm các bạn ạ Ngọt đậm Ngọt không có tí vị chát nào quả à, rất là sáng đẹp Vâng thưa các bạn là Để giúp cho ổi mà có những cái trà ổi ra liên tục cho các giai đoạn quả đang chín cho đến quả ương rồi cho đến quả xanh cho đến quả nhỏ cho đến nụ và cho đến hoa muốn ờ, để cho ờ, cây ổi sinh trưởng phát triển liên tục như vậy thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn tâm Bắc Bắc Giang có đến thăm vườn ổi của nhà bà Trần Thị Loan ở thôn thôn 8 xã Đông Dư Gia Lâm Hà Nội để hướng dẫn về ờ, bón ổi trong giai đoạn này đề nghị bà Loan rồi bà ra đây ạ Vâng thưa các bạn là ngoài việc mà để cho ổi các lứa ra kế tiếp nhau liên tục để lúc nào chúng ta cũng có ổi thu, lúc nào chúng ta cũng có ổi bán thì à, chúng ta và chúng ta cũng rất mong muốn là được thu sớm trước vụ so với bà con nông dân ở đây thì chúng tôi hướng dẫn bà con là bón phân Phoenix trong giai đoạn này với vâng lại đây thưa thưa bà con là đây là một túi phân có trọng lượng là 5 kg hay còn đây là dòng phân phân hủy chậm và mặt sau của nó là phần hướng dẫn và sau đây là chúng tôi à, chỉ đạo nhà vườn là bón à, năm nặng trên một gốc ổi như thế này và bây giờ bà đề nghị bà Loan bà cắt ra để rắc cho đây. vâng thưa các bạn là để giúp bà con nông dân ở thôn 8 Đông Dư Gia Lâm Hà Nội được thu ổi trước thời vụ thì trước thời vụ khoảng độ một tuần cho đến nửa tháng thì sau đây chúng tôi hướng dẫn bà con là bón thúc cho ổi bằng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong giai đoạn này để giúp cho quả uh, nhanh phát triển uh, cho cái kết cấu của quả ổi nó chắc hơn cho quả ổi nó tạo độ giòn ngọt hơn uh, ngọt đậm nhé các bạn ạ ngọt đậm và mã đẹp hơn nhanh lớn hơn và được thu trước vụ thì uh, sau đây chúng tôi chỉ đạo là rắc năm lại cái phân Silic này trên một gốc và sau đây đề nghị bà Loan là cắt phân gạo uh, bà Loan vừa cắt bà vừa cho biết là quy trình ở đây mình đã bón những cái gì rồi à, tôi dẫn ờ, ba tặng lên NBK rồi thì bây giờ tôi muốn được thu sớm hơn thì, ờ, thì tôi bán ờ, thêm năm kết quả thu sớm hơn trước độ khoảng 10 đến 15 ngày rất quanh tám đi rất quanh tám rất tiếp là những cái nhiều lứa hết lứa nọ lứa kia này hết to này đến nhỏ này đến uh, quả con này đến nụ đến hoa này rất nhiều tầng lớp về tôi bón những lên chi lít của bắc giang này đây các bạn đây quả này sai mức độ sai như thế này sai mức độ như này các bạn nhé đây nhưng mà kế tiếp của nó thì lại có những cái lứa sau như thế này từ sau đây rồi sau đây xong kế tiếp thì nó lại đến những cái lứa như là những cái quả bé hơn nữa đây đây ví như là lứa tiếp này đây các bạn lứa kế tiếp của nó đây sau đó thì nó sẽ đến cái lứa quả này quả này đấy và lứa của nó đây nó lại ra hoa như này các bạn này hoa nụ nụ xong đến hoa bạn nhận xét về cái lá ổi này như nào mình ờ, bón cái sân sân lít này thì thấy lá đẹp lá đẹp mà cứng lá xanh xanh cứng nhưng mà to mà lá nó đẹp chứ không như các loại sân khác nó không được to lá như này bón cái lân xinh lít bắp răng này trong này lá nó to dày mà đẹp không phải xanh xanh quá mà xanh là xanh màu xanh cứng màu xanh cứng đúng không ừ. quả thì mạ rất sáng đẹp à, bà cho biết là cái tỷ lệ sâu bệnh ở trên vườn này như là ừ, qua tôi ờ, bón cái lân silic của bắc giang này thì tôi cảm nhận thấy là uh, ít sâu bệnh và bón cái gói mà không phải ba lạng thì là chống được cả ruồi vàng ít vừa vàng đấy đây là kể mà tôi bó, bơm được trước ấy vâng. thì không đến nỗi đến vẫn còn thỉnh thoảng còn quả nó bị ruồi châm nếu mà tôi bơm được trước ấy, thì rất chi là đẹp rất chi là bà, đẹp bà, bà, bà, vâng. là sáng quả nhưng mà do là bận quá cho nên là không bơm được cái ờ, cái túi 300 gram đúng không? Ừ, bạn nước bạn quá mức ờ, thời điểm thì bắt đầu chín thì mình bơm thì là nó không bị ruồi đây là lúc cái thời điểm mình bận quá mình thường để nó nhỡ một hai ngày thì đâm ra nó thỉnh thoảng vẫn còn khoảng những người đấy bà đánh giá cái tỷ lệ cây hoa đậu quả đấy như nếu mà qua mình bón cái lân silic này của Bắc Giang thì là tỷ lệ quả đậu quả rất cao và ít dụng ít, ít dụng quả lắm ờ, đậu quả rất cao từ bảy tám 80 phần trăm phải 80 phần trăm lá này đẹp hạt đều không bệnh và sau đây thì chúng ta đối chứng với cột bên cạnh ừ. Ờ, phát triển rất mạnh và lá to đẹp còn bên này không có như này lá nó nhỏ và nó không phát triển được mạnh được mà không ra hoa kết trái được như bên này đây trong bên này tôi có này nó nhiều giai đoạn hoa quả như là bên này trông nó khác hẳn và lá nó nhỏ không cây kém phát triển mà không có nhiều loại không không có nhiều tầng nước ở chưa thấy có quả nào to để chín cả chưa bạn chưa thấy quả nào đây mình phải đi sang kế tiếp những cây sau mình kia những cây tiếp kia Đều. đây mình ờ, bón cái lân bát giang này nó còn ờ, tỷ lệ chết cây ít đây này đây người ta bón lân ờ, thường tường đây hóa học đây người ta chết cây rất nhiều đây mình đây bón lân silic bắc giang đây cây giúp ừ. cho mình khỏe và ít tỷ lệ chết ít hơn mà cây lá phát triển cành lá phát triển xung xuê đúng không lá rất là đẹp đây các bạn trông bên cạnh nó cắt một trời một vực nhỉ bên này thì quả sai chi chít các bạn này đây sai chi chít này đây có thể nâng bạn loan bạn nâng hộ tôi cái này lên này để tôi nâng cái này đây đây, đây. bạn này sai chi chít này thơm mùi ổi <laughs> thơm phức đấy nhưng mà bước một bước chân đây bên này sai chi chít mà cành lá vươn chỗ vươn trên dưới chỗ nào cũng có quả theo ờ, bạn Lan thì bạn ờ, thấy rằng quả phân tán trên cây thế này rất ti là đều đều cây đều lúc nào đống nào cũng có quả quả sao đấy rất đều ừ xanh to cái... nhỏ hoa chứ có hết cái lứa này chuẩn bị hái chưa chuẩn bị hái đây nay mai là hái đấy vâng. chi những cái cảnh như thế này sai chi chít này các bạn đây đây, đây các bạn này lại gần như là mỗi một kẽ lá là một quả ổi bạn ăn cả một quả xuống đây kẽ này đây mỗi kẽ có cái hai ba quả này như cái kẽ này nó mà ba quả liền nhỉ yeah. cái lá đây đây một đây. cành này mà có từ 4 đến 5 quả này ờ. kẽ nào có một cành con đúng không đấy, kẽ, nào kẽ, kẽ nào cũng có đấy các bạn ơi à, nếu các bạn muốn mua ổi sạch ổi ngon ổi đông dư à, chính bốn mùa đông dư ở bốn mùa đông dư chính hãng đúng thương hiệu và chất lượng ngon giòn ngọt đậm thì các bạn hãy liên hệ với bà Trần Thị Loan ở thôn 8 Đông Dư Gia Lâm Hà Nội và bạn bà Loan bà có thể cho bạn các bạn biết à, số điện thoại của mình không số điện thoại của mình số điện thoại của mình là 0332706165 6165 bạn nói chậm thôi bạn nói chậm nói lại điện nếu mà muốn liên hệ với mình thì số điện thoại của mình là 033 270 6165 các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Trần Thị Loan ở đây để các bạn tiện liên hệ và nếu các bạn muốn mua hàng thì bà có sẵn sàng ship hàng không? Có. Vâng. nếu như bạn nào muốn mua giống thì bà có bán giống không ạ? Giống thì này hiện nay thì mình vẫn chưa ghe chưa chiết được, chưa chiết được. Ừ, vâng. Nhưng mà nếu muốn mua ổi sạch ổi ngon thì các bạn hãy đến đây nhé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 Hà Nội mà muốn dùng thử phân bón Silic Tân Phát thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi à, tất nhiên là chúng tôi ưu tiên những bạn mà có cái diện tích lớn tức là một vài vài mẫu trở lên còn những bạn nào có một vài chục cây thì các bạn cũng thông cảm với chúng tôi để các bạn khi mà dùng phân này để cảm nhận được cái chất lượng trên ổ giòn ngọt mã đẹp và hạn chế ruồi vàng cũng như là hạn chế dụng quả và nó sẽ ra bốn mùa cho các bạn trong có thể là trong những trong những cái thời tiết khắc nghiệt mà những cái vườn khác trên diện tích của mình không có quả nhưng mà tại những vườn dùng phân xịt vẫn có quả và liên tiếp ra quả và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các